Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đây là các anh chị nếu thì không cần nói ra khi mà thì cầm trên tay một cái dòng sản phẩm này thì các anh chị nhìn vào là biết nó là sản phẩm gì rồi đúng không ạ nếu mà người tiêu dùng mà à, quan tâm đến cái dòng sản phẩm này chắc chắn nhìn vào thì ai cũng biết đó là một cái dòng sản phẩm gel titan gold nga chính hãng à, được bên thì bán rất là chạy cái dòng sản phẩm này và cái lô mới nhất trên thị trường đó là lô 02 hiện tại là lô 02 hạn sử dụng của nó tháng 2 năm 2021 rất là lâu vậy thì những cái dòng sản phẩm nào mà được người tiêu dùng tin tin tưởng và sử dụng có hiệu quả thì kéo theo một số hàng nhái hàng giả sẽ tung ra thị trường và hiện nay cái thị trường nó bọn hàng nhái hàng giả nó làm một cách rất là tinh vi tinh vi vô cùng họ chỉ cần là đặt mẫu mã cái bao bì bên ngoài như thế nào họ làm y chang như thế 99,9% giống nhau hoàn toàn luôn khi họ làm họ chỉ cần là cái bao bì giống nhau còn cái chất lượng bên trong thì họ không còn biết chất lượng như thế nào bởi vì người tiêu dùng người ta sẽ không đánh giá được cái hàng bên trong nhưng mà chỉ có những nơi bán hàng thật như bên Thùy thì chắc chắn khi nhìn vào và xem thì bên Thùy sẽ phân biệt được đâu là hàng nhái hàng giả bởi vì cái số lượng bên thì nhập về là số lượng hàng chính hãng và khi cầm mà so sánh trên tay với cái số lượng nhiều thì các anh chị sẽ không có cơ hội đó còn bên thì thì khi mà nhập về số lượng lớn như vậy thì bên thì sẽ phân biệt được đâu là hàng nhái hàng giả trên thị trường vì thế hôm nay thùy muốn cho các anh chị nhận dạng và sử dụng cái dòng sản phẩm gel titan thật và giả như thế nào để có hiệu quả thì nên dùng sản phẩm như thế nào để có hiệu quả thì nhắc lại một câu nữa nhé để sử dụng cái dòng sản phẩm gel titan nga chính hãng như thế nào để có hiệu quả và nhận dạng được cái hàng nhái hàng giả trên thị trường nhé thì đây trên tay thì đây là một cái tiếp gel lô mới nhất hiện tại trên thị trường là lô 02 nhập về như thế nào thì thì làm quảng cáo như thế để các anh nhận dạng thứ nhất là hai màu chủ đạo nó là vàng và đen đây gọi là dòng sản phẩm gel titan gold được ưu ái và sử dụng rất là nhiều trên thị trường hiện nay biểu tượng của nó là một cái kim tự tháp là, là tượng trưng cho đẳng cấp của phái mạnh đó các anh chị còn đây là à, bên vỏ hộp là nó dập một cái số thông tin của nhà sản xuất là bằng tiếng Anh ngoài tiếng Anh ra là một cái thứ tiếng rộng rãi là nơi nơi sản xuất đó là tiếng Nga chỉ có hai thứ tiếng Nga và Anh thôi ngoài ra không có một cái thứ tiếng nào hoặc là một cái hạn sự một miếng hướng dẫn nào ở trên cái hộp này tiếp theo là cái mã vạch các anh chị có thể còn tìm hiểu thêm cái thông tin bằng trách bạn mã vạch này mỗi lọ như thế này có dung tích là 50ml và con tem được dập trực tiếp lên vỏ hộp là con tem 7 màu được dập trực tiếp và nó có hình vuông góc như thế này đó là một chiếc keo gold Nga chính hãng được bên thầy sách tay trực tiếp từ bên Nga về thì trên tay Thùy cũng một tiếp keo mà khách hàng vừa cho Thùy đây vừa nhận về luôn thì thì lấy ra ra làm quảng cáo đây các anh chị thấy là hai tiết keo các thầy giống nhau không ạ giống nhau hoàn toàn luôn giống nhau hoàn toàn đúng không ạ giống nhau đến nước mà chúng ta khó phân biệt được đâu là thật đâu là giả anh thấy các anh chị thấy không ạ đây hai tiết kem rất là giống nhau rồi màu sắc hình ảnh rồi tất cả mọi cái rất là giống nhau đó nhưng các anh chị nhìn này thì để trên mặt thẳng nằm ngang nè thấy không ạ trên mặt phẳng nằm gan thì giữa hai tiếp game này nó có độ chênh lệch một tí này đây trên mặt phẳng nằm gan hai tiếp game này nó có chỗ độ chênh lệch một tí để này cho các anh chị phân việc cho rõ đây đây độ chênh lệch một tí cái này là cao hơn cái này thấp hơn này đó và có một shop người ta họ bán là dán lên cái con tem trên cái hình này trên cái cái hộp này này khách hàng của thì bị lừa là họ nói là dán con tem như thế này là hàng thật và khách hàng của thùy nghe như vậy và họ dùng rất là nhiều chiêu trò để hào quảng cáo cho nên là họ bán được cái tiếp này và khi xem được video bên thùy thì họ khách hàng của thùy mang qua cho thùy nè đây đó dán như thế này nói là hàng thật này khách hàng của thùy mua mà không dám sử dụng mà mang qua cho thùy sẽ khui ra cho các anh chị nhận dạng đâu là sản phẩm thật là giả khi mà để trên mặt thẳng nằm ngang các anh chị thấy cái hộp giả này nó thấp hơn hộp thật một tí nè đúng không thấp hơn nè cái độ chênh lệch của nó là các anh chị thấy này độ chênh lệch là giữa cái mức màu vàng với màu đen nó chênh lệch này đó và trên này thấy thấp hơn một tí và tiếp có cái, cái, cái con tem này chính là hàng giả này còn cái này là hàng thật này nha các anh chị còn thì sẽ khui ra cho các anh chị thấy luôn tiếp hàng giả nó như thế nào khách hàng của thùy mua lần 3 tiếp luôn đó dùng vào không may là anh đó là không có bị ngứa nhưng mà à, dùng vào thì à, khi mà dùng vào thì thì cảm thấy là nó hơi đỏ đỏ đỏ ngay chỗ cậu nhỏ cho nên là anh ta không có dám dùng nữa và nó chưa sưng lên nó mới chờ đỏ đỏ thôi và anh ta cảm thấy nó khó chịu và không dám dùng nữa cái bao bì này nó dạ nó dập cũng rất là kỹ các anh chị đây đó đây đây thì xin phép nha lấy cái tem bỏ xuống dưới luôn đây đây đây đó thì khui ra cho các anh chị nhận dạng nha đây đây đó đây đây rồi thì lấy cái tiếp treo ra các anh chị thấy bên trong này thứ nhất màu sắc bên trong cũng hai màu chủ đạo vàng và đen và cái biểu tượng cũng hình kim tự tháp tất cả đều là giống đây là một tiếp mà thùy đã lấy ra làm quảng cáo này đây tiếp đây là tiếp thật bên thùy này đã lấy ra làm quảng cáo này đó hai màu sắc các anh chị khi mà nhìn vào so sánh hai màu sắc giữa bên tay trái và bên tay phải cái màu nào đậm hơn màu này đậm hơn đúng không ạ màu này nó nhạt hơn đúng không ạ cái tiếp này chính là tiếp thật của bên thùy này tiếp này giúp giả này các anh chị thấy này mỗi tiếp nó, nó phình to ra như thế này nó căng mọng luôn nó không có nó căng mọng như thế này nè các anh chị nó phình ra chứ nó không có phải là nó một cái tiếp nó dẹp như thế này đâu đó vậy thì à, thì các anh chị thấy là so sánh nếu mà mà khách hàng mà không phân biệt được thì chắc chắn là nhầm hàng nhái hàng giả bây giờ thì sẽ khui ra cái tiếp hàng nhái trước nha hàng giả trước này đó nó cũng là 50 mil nha các anh chị rồi đây một tiếp hàng nhái của nó này rồi để thì coi thử không mở đây nó có dán một cái miếng giấy bạc này thì mở nắp ra này đó mở ráp ra nó như thế này nè đó nó có dán một cái miếng đây các anh chị mở ra rồi mở ra đơn giản như thế này là bên trong màu đen này như thế này là hàng nhái nha các anh chị chứ không phải hàng thật đâu nha rồi đây rồi bây giờ thì lấy ra nè thì lấy cái tiếp thấy cái ghe của nó ra cho các anh chị nhận dạng này đó thứ nhất là nó có cái đó nó đậm đặc như thế này nè các anh chị và nó có cái màu vàng sệt như thế này này đó khi đưa lên là nó đậm đặc như thế này đó đậm đặc như thế này nó không có độ sệt đâu và cái mùi của nó nó giống như cái cái cái ờ, rượu đế của mình đó đó nó như thế này bởi vì nó khuấy thành hồ thôi rồi nó bỏ một số chất lên là nó nói là gel titan chứ không có cái gì hết còn hàng thật của bên thì này thứ nhất cái chị đưa lên này thứ nhất là cái màu nó màu đục đúng không quánh đục thứ hai là độ sệt này, đó độ sệt thứ ba của nó là màu đây là vàng gel giả này còn gel thật của nó này thứ ba là các anh chị thấy không đồ sệt của nó nó trong đúng không nó trong mà nó có đồ sệt thả xuống nó chảy này nó chảy này các anh chị thấy không nó chảy liền đó đó đồ sệt mà nó chảy nó kéo theo còn ở đây nó đóng cục như thế này thì các anh chị sẽ thấy được là lâu đời là hàng giả đâu là hàng thật trên thị trường vậy thì để sử dụng sao cho nó hiệu quả cũng giống như là tăng được chiều dài cậu bé tăng được thời gian quan hệ thời gian ham muốn thời gian làm tình thì các anh chị phải sử dụng đúng gheo chính hãng và cách sử dụng hàng ngày các anh phải sử dụng cho thầy không bỏ bữa giống như mình ăn cơm vệ sinh cậu bé Bước thứ nhất là vệ sinh, cái thứ hai là massage cậu bé ngâm qua nước ấm từ 3 đến 5 phút. Bước thứ ba bắt đầu là lấy ra một lượng gel ra các anh bôi đều và các anh massage áp dụng vào bài tập vật lý Jacquin. Thì các anh sẽ có được một cậu nhỏ giống như một chiều dài cậu nhỏ ưng ý tăng được thời gian quan hệ thời gian cương cứng thời gian làm tình lên chứ nếu mà sử dụng chúng của dòng sản phẩm nhái giả thì cậu bé lại sưng tấy mận ngứa sưng rồi một số hiệu lị như là ảnh hưởng đến tinh trùng rất là nguy hiểm cho cậu bé vậy thì các anh còn chần chờ gì nữa nếu mà quan tâm đến dòng sản phẩm này thì các anh chị cứ liên hệ vào số điện thoại của thùy thùy sẽ hướng dẫn cho các anh sử dụng hiệu quả nhất xin chào và hẹn gặp lại